Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bài bình luận Ông Thưởng làm Chủ tịch nước Bộ Chính trị thống nhất sắp xếp để ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước đúng vào buổi chiều ngày 14 tháng 2 năm 2023 Sáng hôm đó, ông Phúc chính thức rời khỏi văn phòng Chủ tịch nước sau khi bàn giao dứt điểm công việc Đây là hình ảnh Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng Mặc dù Bộ Chính trị đã ngỏ ý để ông Tô Lâm ngồi chức Chủ tịch nước nhưng với những toan tính của mình, ông Tô Lâm không ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước có quá nhiều điểm rủi ro ở mấy nhiệm kỳ gần đây. Từ khi ông Trương Tấn Sang, một người từng bị kỷ luật ở vụ năm Cam ngồi ghế chủ tịch nước, tính đến nay chiếc ghế này đã không may mắn gì cả. Ông Trần Đại Quang kế nhiệm bị bệnh lạ mất luôn, ông Trọng ngồi tạm thay thì bị đột quỵ. Đến khi ông Phúc ngồi tiếp được chưa đầy 2 năm thì phải từ chức. Ông Thưởng xuất thân từ những hoạt động trong thành đoàn thanh niên. Hầu hết sự nghiệp của ông đều gắn bó với đoàn thanh niên. Nói như trong bóng đá, ông là một cầu thủ dự bị, một cầu thủ không có gì xuất sắc cũng không dễ để lại tai tiếng hậu quả xấu. Một dạng người có cũng như không lại là cần thiết trong cơ chế rất đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi tính chất các phe phái tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng rất gay gắt, nhưng người ta thường để một nhân vật trung dung, nhạt nhòa làm dự bị khi cần để người đó vào vị trí mà các bên không ai muốn nhường ai. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chiếm luôn chiếc ghế chủ tịch nước ngay sau khi ông Trần Đại Quang chết đột ngột vì một chứng bệnh rất lạ. Vào năm 2006, ông thay thế Đào Ngọc Dung làm bí thư Trung ương đoàn trong hoàn cảnh ông Dung bị kỷ luật liên quan đến thi cử tuyển sinh. Sau đó, ông làm bí thư Quảng Ngãi nửa nhiệm kỳ để chờ người tìm người thay thế. Ông về thành phố Hồ Chí Minh thay thế Nguyễn Văn đua rồi đến đại hội lần thứ 12, ông và Bộ Chính trị và được bổ nhiệm làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đến năm 2021, ông Trần Quốc Vượng về hưu, ông Thưởng làm thường trực ban bí thư, giúp việc cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Thưởng vào Trung ương năm 2016, chỉ được 7 năm sau khi ông đã thành chủ, chủ tịch nước. Nếu ông làm chủ tịch nước sẽ trẻ nhất trong lịch sử các đời chủ tịch nước. Phải nói ông đi lên được nhanh như thế là do cuộc đốt lò đã để lại nhiều vị trí trống. Người dự bị như ông thế hết vị trí này đến vị trí khác. Ngay cả đến chức chủ tịch nước bây giờ, ông cũng ngồi là hoàn cảnh đốt lò. Không có cái gì khác được ông chọn để thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông sinh năm 1970, nếu ông làm hai nhiệm kỳ chủ tịch nước liên tiếp, đến năm 2031 ông mới ngoài 60 tuổi. Không biết lúc ấy ông sẽ về hưu hay làm gì? Không chừng ông sẽ làm tổng bí thư. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng với hoạt động gần đây vào sáng ngày 16 tháng 2 năm 2023, ông thay mặt Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam gặp gỡ một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức đã được chọn lọc để úy lạo họ trung thành với chế độ. Những phát biểu của ông ở cuộc gặp này hoàn toàn dạng chừng mực như con người của ông bao năm nay, không có gì mới và không có gì quá nổi bật, hứa hẹn sự thay đổi. Thay thế ông làm thường trực ban bí thư có thể là ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Xuân Thắng, Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, vân vân. Nhưng dù ông nào thì chức thường trực ban bí thư vẫn chỉ là giúp việc cho ông Trọng. Ai làm không phải tạo ra đột biến gì trong cơ cấu quyền lực này. Trọng tâm chú ý sắp tới sẽ là cuộc rượt đuổi của ông Tô Lâm tìm gót chân của ông Phạm Minh Chính. Dù sao thì quyền hạn của Thủ tướng vẫn là thứ sẽ sản sinh ra nhiều lợi ích nhất, chiếc ghế hấp dẫn nhất sau chiếc ghế Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của Người Bươn Gió với phần trình bày của Trung Khoa Thời báo.de. Bản tin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 liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Đây là cơ hội cuối cùng và là duy nhất để Nguyễn Xuân Phúc gài cái quai vào miệng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để khi ông Trọng muốn há miệng thì bị mắc quai mà chẳng làm gì được ông. Đây là hình ảnh ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Với thế là người đã ngã ngựa, ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ làm được đến thế, không thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng vốn là người khó lường, không phải bao giờ ông cũng quân tử, không hại người đứng dưới ngựa. Làm chính trị trong chế độ này mà quân tử thì chỉ có vẻ là tự hại chính mình. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người từng trải trên chính trường khắc nghiệt này, ắt ông hiểu là chẳng có ai dạy gì chơi quân tử cả. Chính trị không bao giờ sạch, mà chính trị được bưng bít trong xó tối như Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, thì mức độ bẩn thỉu của nó luôn vượt xa ngoài sự tưởng tượng của con người. Trò chơi đấu đá giữa ông Tổng Bí Thư và ông cựu Chủ tịch nước là trò chơi của vỏ quýt và móng tay. Cú ra đòn vào ngày lễ bàn giao tại Phủ Chủ tịch là cú ra đòn của vỏ quýt dày. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc không ngờ ông Tổng Bí Thư không phải là móng tay nhọn mà là móng vuốt của loài diều hâu. Vỏ quýt chẳng là gì với bộ móng vuốt này cả. Tới ngày 13 tháng 2, ông Tô Lâm đã quyết định mạnh tay hơn với vụ án nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Vụ án liên quan đến em họ của ông Nguyễn Xuân Phúc là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với lời cáo buộc là lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Từ khi bà Thủy bị bắt vào ngày 4 tháng 1, dư luận cũng đã đặt ra câu hỏi rằng bà Thủy lợi dụng chức vụ và quyền hạn của ai mà tác động được vào tới cả Việt Á. Tại sao một quan chức thuộc lĩnh vực giáo dục lại thọc tay vào lĩnh vực y tế được? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Đây là hình ảnh nhiều quan chức nhà xuất bản giáo dục bị bắt để điều tra. Cháu họ ông cựu chủ tịch nước cũng vậy. Lần này thêm nhiều quan chức trong nhà xuất bản giáo dục cũng bị bắt. Theo bà Thủy, đó là Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1962, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản giáo dục. Đinh Quốc Khánh, sinh năm 1970, nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing nhà xuất bản giáo dục. Tô Mỹ Ngọc, sinh năm 1980, chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Phú Trọng có thói quen bắt tắp gieo trước rồi mới tóm tôm hùm sau. Lần này, ông Tô Lâm cho ảo ạt bắt người để phục vụ công tác điều tra cháu họ ông Nguyễn Xuân Phúc là dấu hiệu cho thấy sói đang quần thảo quanh nhà ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vợ con ông rồi đây sẽ không biết ra sao. Như bản tin trước, Thời báo chấm D đã đưa tin kim bài miễn tử được ông Nguyễn Xuân Phúc tung ra vào dịp lễ bàn giao vào ngày 4 tháng 2 đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giật mất Điều này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ phớt lờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Không biết sắp tới ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì tiếp theo với gia đình ông Phúc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ toan tính điều gì trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc đầy. Việc ông Nguyễn Phú Trọng cho báo chí rút lời ông Nguyễn Xuân Phúc rất có thể là động thái muốn vây hãm nhà ông. Tuy nhiên, muốn làm không hề dễ, bởi lời nói của ông Phúc giờ đây tràn ngập trên không gian mạng. Ông Trọng không thể xóa được nữa. Ông Trọng mà ra tay với vợ con ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông sẽ ăn nói như thế nào trước dư luận của xã hội? Có thể nói sự an toàn cho vợ con ông Nguyễn Xuân Phúc khá mong manh. Chưa biết rằng sắp tới ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tính điều gì? Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối phó ra sao với những mưu mà trước quỷ của ông Trọng này? Chúng ta phải cùng chờ xem các diễn biến tiếp theo.